Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Nguyễn Tôn Đức Và ở video lần này, Đức sẽ chia sẻ những lưu ý quan trọng Và những lưu ý này thường là những bạn đã thi thiết bị hàng không Nhưng vì không biết những lưu ý này nên các bạn thường bị trượt ở những vòng phỏng vấn Và những lưu ý này cực kỳ nhỏ nhưng mà rất quan trọng trong nghề nghiệp tương lai của các bạn Đầu tiên, đó chính là hồ sơ xin việc bạn biết đấy trước khi các giám khảo gặp được bạn thì họ phải đọc qua hồ sơ xin việc của các bạn và cái hồ sơ của các bạn phải làm cho nó chỉnh chu sạch sẽ viết một cách dễ nhìn dễ đọc sẽ tạo cho ban giám khảo một thiện cảm từ ban đầu còn nếu hồ sơ xin việc của bạn viết một cách dối và không có chỉnh chu thì đó sẽ đánh một điểm trừ rất là lớn trước khi bạn bước chân vào gặp ban giám khảo và cái thứ hai đó chính là chiều cao Chiều cao của ngành tiếp viên hàng không thường được lưu ý là từ 1m6 trở lên cho nữ và 1m7 trở lên cho nam. Nhưng điều quan trọng ở đây là khi các bạn được đo chiều cao thì nó thường sẽ bị thấp xuống 2cm. Nên nếu các bạn quá cận so với chiều cao yêu cầu thì đây cũng là một bất lợi cho bạn khi thi tuyển vào tiếp viên hàng không. Và một lưu ý bên cạnh phần chiều cao đó là chỉ số cơ thể, chỉ số BMI chỉ số này có nghĩa là khi các bạn cao 1m8 thì các bạn trừ 10 đi có nghĩa là lấy 1m8 trừ 10 đi thì các bạn sẽ còn là 70 và chỉ số cân nặng của chiều cao 1m8 nó phải dao động từ 70kg đến 80kg và chỉ số hoàn hảo là 75 đây là một chỉ số BMI và cái thứ ba các bạn lưu ý đó chính là về bằng TOEIC bằng TOEIC thường hãng sẽ yêu cầu các bạn là 500 trở lên hoặc là 600 trở lên nhưng để thi đậu và trở thành một tiếp viên hàng không thì ngoại ngữ là một điều vô cùng cần thiết trên các chuyến bay nước ngoài trên các chuyến bay có người nước ngoài việc giao tiếp với họ là một điều cực kỳ cần thiết nếu chuyến bay bình thường thì không có gì để đáng nói nhưng nếu chuyến bay có vấn đề xảy ra mà các bạn không giải quyết vấn đề này với khách hàng của các bạn một cách thấu đáo hầu hết là những người nước ngoài hay gặp những rào cản về ngôn ngữ nếu các bạn không giải quyết nó một cách thấu đáo thì các bạn sẽ bị report về phía đoàn và sẽ bị những kỷ luật không mong muốn chính vì vậy tối thường được đánh giá từ 700 trở lên cho thi tuyển tiếp viên hàng không 600 là tối thiểu nhưng bạn cần phải có điểm 700 để có một cái tỷ lệ đậu cao hơn và cái thứ tư đó chính là bằng ngoại ngữ 2 các bạn phải lưu ý điều này bằng ngoại ngữ hai là cực kỳ tốt và được ưu tiên khi thi tuyển vào tiếp viên hàng không nhưng khi các bạn nộp bằng ngoại ngữ hai điều này sẽ dẫn đến một trong quá trình làm việc của bạn sẽ có một cái lưu ý như sau thứ nhất ví dụ như bạn nộp bằng tiếng Trung thì bạn sẽ được ưu tiên các chuyến bay bay đến Trung Quốc nhiều hơn các tiếp viên khác nếu bạn nộp bằng bằng tiếng Nhật thì các bạn sẽ được ưu tiên bay đến nước Nhật nhiều hơn các tiếp viên khác nếu bạn nộp bằng bằng tiếng Hàn thì các bạn sẽ được cũng tương tự như vậy chính vì vậy ngoại ngữ hai sẽ giúp cho các bạn được bay trên cái đường bay mà bạn nói ngoại ngữ đó nhiều hơn những tiếp viên khác nên các bạn phải lưu ý ví dụ các bạn học tiếng Trung mà các bạn không muốn bay Trung Quốc nhiều thì các bạn hiểu phải làm gì rồi đấy và lưu ý thứ năm đó chính là về bằng đại học hầu hết các hãng tiếp viên hàng không đều không yêu cầu quá cao về bằng đại học nhưng hiện tại để nâng tuyển chất lượng của tiếp viên trên chuyến bay bằng đại học cực kỳ cần thiết bây giờ hiện tại là để nâng cấp lên làm tiếp viên trưởng thì một số hãng đã yêu cầu các bạn phải có bằng đại học và mình nghĩ rằng trong tương lai hầu hết các hãng đều yêu cầu bằng đại học để có thể nâng cấp lên tiếp viên trưởng điều này giúp cho chất lượng của chuyến bay được cao hơn và thứ sáu đó chính là kỹ năng giao tiếp kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng cực kỳ quan trọng để các bạn trở thành tiếp viên hàng không bởi vì khi trên một chuyến bay một ngày các bạn phải tiếp xúc với rất nhiều lượt hành khách mình ví dụ là một ngày các bạn có thể bay 4 chuyến bay chẳng hạn và mỗi chuyến bay 200 hành khách thì các bạn phải tiếp xúc lên đến 800 người và khi muốn bay một cái chặng bay dài như vậy và tiếp xúc với nhiều người như vậy thì các bạn phải đảm bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra trên chuyến bay và các hành khách đều hài lòng trên chuyến bay Chính vì vậy, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống của bạn trên chuyến bay là một điều vô cùng cần thiết nếu các bạn muốn làm tốt công việc này. Và cái thứ bảy đó chính là kỹ năng xử lý tình huống. Bên cạnh kỹ năng giao tiếp là kỹ năng xử lý tình huống các bạn ạ. Xử lý tình huống ở đây có nghĩa là như thế nào? Đôi lúc có nhiều trường hợp rất là hy hữu xảy ra trên chuyến bay. Khi một hành khách người ta gặp một vấn đề nào đó, tuy các bạn đã xử lý tình huống một cách ok, hành khách này rất là happy với cái kỹ năng xử lý của bạn nhưng bên cạnh đó những hành khách xung quanh những hành khách đi cùng với hành khách này họ lại cảm thấy cái kỹ năng xử lý tình huống của bạn không tốt và cái hành khách mà bạn gặp vấn đề thì lại không viết báo cáo về bạn nhưng mà những hành khách xung quanh họ lại viết báo cáo về bạn vì vậy kỹ năng xử lý tình huống để làm hài lòng tất cả mọi người đó là một kỹ năng cực kỳ cần thiết mà các bạn phải học và thứ 8 đó chính là về nụ cười Nụ cười là một điều không thể thiếu trên gương mặt của tiếp viên hàng không. Các bạn thấy đấy, trên tiếp viên hàng không khi mà các bạn giao tiếp với họ thì họ đầu tiên phải nở nụ cười và ban giám khảo cũng đánh giá rất nhiều về nụ cười của bạn trước khi các bạn bước vào chân vào phỏng vấn cho nghề nghiệp này. Bởi vì nụ cười của bạn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hành khách trên chuyến bay. Hành khách khi thấy một cô tiếp viên hàng không có một cái nụ cười đẹp thì tự nhiên cái chuyến bay đó nó cảm thấy nó thoải mái mà nó cũng hài lòng nhiều lúc nó chỉ có như vậy thôi các bạn ạ và khi các bạn thi tuyển vào tiếp viên hàng không thì nó cũng tương tự như vậy thôi có một số bạn chỉ cần đạt đủ yêu cầu và có một cái nụ cười thật là đẹp và họ được tuyển vào tiếp viên hàng không mà không phải gặp quá nhiều khó khăn như các thí sinh khác và cái thứ chín đó chính là hình hình xăm và sẹo thì cái nghề tiếp viên hàng không là một nghề ờ, đòi hỏi rất nhiều về hình xăm và sẹo trên ờ, những vị trí lộ ra bên ngoài đầu tiên đó chính là cánh tay và tay và cổ hoặc là trên mặt nếu các bạn có sẹo ở những vùng vị trí đó mà các bạn có thể che khuyết điểm được thì điều này vẫn có thể đảm bảo cho các bạn ứng tuyển và đậu tiếp viên hàng không còn nếu các bạn không thể che được thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ đậu của bạn xuống khá là nhiều và lưu ý thứ 10 đó chính là về tóc tai khi các bạn thi tuyển tiếp viên hàng không thì các bạn phải sao chép hình mẫu của tiếp viên hàng không bởi vì khi giám khảo nhìn vào bạn họ phải thấy được cái hình ảnh của nhân viên của họ trước mắt thì họ mới chọn bạn làm uh, tiếp viên hàng không cho tương lai vì vậy nếu là nam thì bạn phải cắt tóc sát cô và chải tóc cho nó gọn gàng vào và nếu bạn là nữ thì các bạn phải học búi tóc cho gọn vào và không có những tóc con ra ngoài điều này rất là quan trọng khi các bạn bước chân vào thi tuyển tiếp viên hàng không đây là một điểm cộng rất lớn và cũng như là một điểm trừ rất lớn nếu các bạn không biết điều này tôi cần phải trở nên lớn hơn để có thể giúp được nhiều người khác hơn bởi vì sống là cho đi chứ đâu chỉ nhận riêng cho mình và tôi hy vọng những kinh nghiệm của tôi có thể giúp được cho dù chỉ là một người có thể thay đổi được cuộc sống của họ có thể đạt được ước mơ của họ thì đó cũng là một niềm vinh dự đối với tôi và ở kênh channel này tôi sẽ chia sẻ hoàn toàn tất cả bức tranh toàn cảnh về ngành tiếp viên hàng không cũng như là ngành hàng không và nếu bạn quan tâm thì hãy nhấn nút vào theo dõi và hãy đặt cho tôi những câu hỏi để tôi có thể làm ra những video hữu ích hơn và có thể giúp đỡ các bạn một cách tốt hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo